giờ người nơi đâu em hỡi chắc em đã đi rồi chỉ còn anh nơi đây một mình phải uống cho quên mà thôi chuyện đời đâu ai biết trước lúc ta yêu điên cuồng tưởng rằng sẽ mai thiên thu lòng chẳng đổi thay hết yêu là buông na na na na để lại bao nhiêu ký ức cùng là nỗi đau em bên người ta sau thiên thu muốn lỗi nỗi nhớ mang theo một đời để lại bao nhiêu ký ức cùng ngàn nỗi đau ở đây em hỡi biển dòng trời cao tăm tối bởi em đi mà rồi để lại anh bơ vơ một mình giữa chốn đông người người làm tim anh nhức nhối giá như em ở lại kể từ khi em ra đi lòng này nát tan chẳng yêu một ai để lòng tương tư em mãi Nhờ duyên gửi tặng em đóa hoa Muốn chưa kịp nở mà duyên này đã hóa Người ta bên nàng ngắm chưa kịp cả vàng chén rượu nồng say ta tình ứng với hồng nhan Anh không phải là Jack có thể hẹn em kiếp sau Kiếp này thôi đã có duyên tìm thấy nhau Bị rọc trời cao muốn giữ em ở lại Màu xóm cọ dại đàn nhờ người khác lo Ê, giờ em đang nơi đâu xa vời Tình đã cắt chia đôi phương trời Nên con tim anh đau chơi vơi Đừng mà em ơi, em ơi ơi ơi giờ người nơi đâu em hỡi chắc em đã đi rồi chỉ còn anh nơi đây một mình phải uống cho quên mà thôi chuyện đời đâu ai biết trước lúc ta yêu điên cuồng tưởng rằng sẽ mai thiên thu lòng chẳng đổi thay hết yêu cũng buồn na na na na để lại bao nhiêu ký ức cùng ngàn nỗi đau em bên người ta na na lần đã nhiều lần con tim lênh đênh ở lại một chút thôi mà tình sâu thiên thu muốn lỗi nỗi nhớ mang theo một đời để lại bao nhiêu ký ức cùng ngàn nỗi đau ở đây em hỡi biển dòng trời cao tăm tối bởi em đi mà rồi để lại anh bơ vơ một mình giữa chốn đông người người làm tim anh nhức nhối bạn chẳng yêu một ai Để lòng tương tư em mãi Những cơn mê u hoài Chuyện tình yêu luôn lanh đanh theo anh những tháng năm dài